Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chạy trời không khỏi nắng, anh Tô bị Đức mượn tay Trung ương đập, chơi dại thì dáng chịu Tô Lâm trước đây đã cho người sang Berlin bắt cóc rồi sau đó nhờ phía Slovakia giúp đưa nạn nhân bị bắt cóc về Việt Nam qua Moscow Ông Tô Lâm chơi trò bắt cóc làm bên Đức vô cùng khó chịu gây ra khủng hoảng ngoại giao trong nhiều năm liền Đức rất muốn tóm anh Tô nhưng vướng về vấn đề ngoại giao nên đến nay ông Tô vẫn nhởn nhơ. Việc làm của ông Tô là cách làm của người khôn lỏi, tuy nhiên ông Tô có thực sự khôn hay không lại là vấn đề cần được phân tích kỹ hơn. Như tờ Thể báo chấm đề đã từng đề cập, vấn đề miếng thịt bò rát vàng được nhiều người đánh giá là anh Tô chơi dại. Bởi hình ảnh ông Tô há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng là xấu vô cùng. Ông ta lại là đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, một ủy viên Bộ Chính trị. Không ai đánh giá cao hành động này của ông Tô mà ngược lại nhiều người phê phán cho rằng ông ta đã chơi dại. Đến hình ảnh, ông Tô một lần nữa lại dại. Mới đây, phía Đức đã từ chối nhập cảnh đối với mỗi hộ chiếu mới của Việt Nam. Từ chiều ngày 27 tháng 7, tài khoản Facebook của Đại sứ quán Đức ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt đăng tải thông tin Đức từ chối nhập cảnh đối với người mang hộ chiếu mẫu mới. Màu xanh tím than bắt đầu với chữ P. Không tin trên hiện rõ rằng hiện tại mẫu hộ chiếu màu xanh tím than của Việt Nam chưa được phía Đức chấp nhận. Điều đó có nghĩa là nếu quý vị đang sở hữu hộ chiếu mới này, quý vị sẽ không thể nộp đơn xin thị thực tới Đức. Điều này dựa trên quyết định của cơ quan nội vụ Đức. Những người đã nộp đơn xin cấp thị thực sẽ nhận được thông báo riêng từ phía Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán.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 đều có danh sách này ở trong tay. Thêm vào đó, hiện nay có nhiều hộ chiếu nộp vào sứ quán mà không có số định danh cá nhân, đa số là hộ chiếu của vị thành niên, cũng như một số hộ chiếu mà nơi sinh tìm thấy được lại không trùng với nơi sinh thực sự. Vì thế, những người mang hộ chiếu mới của Việt Nam không được nhập cảnh vào Đức để lưu trú ngắn hạn, theo công hàm cho biết. Đây chính là lỗi của người đứng đầu Bộ Công an Việt Nam là lỗi hết sức sơ đẳng. Tuy nhiên, chưa có đại sứ quán nào lên tiếng mà chỉ có đại sứ quán Đức tại Hà Nội đưa ra phát ngôn của mình và đình chỉ cấp visa. Đây chính là cú đánh vỗ mặt của Đức vào Bộ Công an Việt Nam. Hộ chiếu thì đã cấp phát, phía Đức thì luôn giữ lập trường cứng rắn, sẽ rất khó để phía Đức nhượng bộ trong vấn đề này. Theo thông tin nội bộ được biết thì hiện nay ông Tô, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam bị Bộ Chính trị Việt Nam chỉ trích về chuyện hộ chiếu này. Vẫn chưa đến mức họp khẩn để quyết định tương lai của ông Tô Lâm vì ông ta vẫn còn ở cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên hiện nay đối thủ chính trị của ông Tô Lâm đang khai thác rất tốt điểm yếu này để ép Bộ Chính trị có hành động thực tế vào thời gian tới. Ngay trong Bộ Công an, thế lực mới cũng đang có phản hồi Bộ Chính trị. Ông Tô đang có ông Tổng đỡ, nhưng ông Tổng đôi khi cũng phải lùi bước trước ý kiến đông đảo của Bộ Chính trị. Và số phận ông Tô một lần nữa lại sóng gió vì trò chơi giải này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Thanh Trà đang rơi vào thế kẹp giữa ông Tổng và ông Thủ. Ba cha sẽ theo ai? Phạm Thị Minh Trà sinh vào ngày 21 tháng 1 năm 1964, quê quán ở xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An Ba Trà hiện là Ủy ban, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bà Trà được cho là phụ nữ đầy quyền lực khi bà đang là bí thư tỉnh ủy Yên Bái. Vụ nổ súng tại Yên Bái là một vụ nổ súng giết người diễn ra ngay ngày 18 tháng 8 năm 2016 tại trụ sở tỉnh ủy Yên Bái ở thành phố Yên Bái. Kết quả là bí thư tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn chết tại chỗ. Lúc đó bà Nguyễn Thị Thanh Trà đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Đây là hình ảnh bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó trưởng ban tổ chức Trung ương. Sau cái chết của hai nhân vật trên, bà Nguyễn Thị Thanh Trà sau đó chiếm ghế hai người này. Cụ thể, vào ngày 14 tháng 9 năm 2016, bà Trà thừa hưởng chiếc ghế bí thư Yên Bái do ông Phạm Duy Cường để lại. Và sau đó là bà chiếm nốt chiếc ghế chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vào ngày 2 tháng 7 năm 2017. Ngoài ra, bà Phạm Thị Thanh Trà còn là chị ruột của ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái lúc đó. Lúc ông Quý có bà chị làm bí thư tỉnh che chở, ông này vốn nổi tiếng có biệt phủ khủng, trị giá hàng trăm tỷ đồng không biết xây bằng nguồn tiền từ đâu mà có, mà cho đến bây giờ cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng cũng không dám động tới. Tháng 9 năm 2016, bà Phạm Thị Thanh Trà khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ký quyết định bổ nhiệm em trai đang là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường trở thành Giám đốc của Sở này sau đó mấy ngày là bà lên bí thư. Từ sau vụ án đẫm máu ấy, bà Phạm Thị Thanh Trà tiến về Trung ương Đến nay bà Trà kiêm nhiệm hai chức vụ tại Trung ương. Bà vừa là Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, vừa là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Như vậy, bà Nguyễn Thị Thanh Trà đang đứng hai chân, một chân bên Ban Bí Thư và một chân bên Chính phủ. Đây là hình ảnh ông Tổng Nguyễn Phú Trọng. Trong tình hình, ông Tổng đang cho vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu bùng cháy để nhắm vào trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ, thì bà Trà lại đang đứng hai bên mà mỗi bên đang ngày càng mâu thuẫn của bên kia. Người ta đánh giá nếu ông Tổng khoét sâu vào vụ án, ai sẽ phải chịu trách nhiệm ở trên thì không khéo người đứng đầu Ban Bí Thư và người đứng đầu Chính phủ lại xảy ra mâu thuẫn. Khi ấy bà Phạm Thị Thanh Trà không biết sẽ đứng về bên nào. Tại Ban Bí Thư thuộc lãnh địa của ông Trọng, bà Phạm Thị Thanh Trà là phó cho bà Trương Thị Mai. Như vậy, hầu hết các triển khai từ Tổng Bí Thư xuống Ban Tổ chức Trung ương để sắp xếp nhân sự trong đảng, bà Phạm Thị Thanh Trà phải thực hiện. Và trở về bên chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Trà lại là người đứng đầu của Bộ Nội vụ. Tại chính phủ, bên bà Trà còn có Thủ tướng. Vậy nếu hai bên xảy ra mâu thuẫn, thì bà Trà sẽ đứng về bên nào? Đây chính là câu hỏi đang được dư luận đặt ra vì nó cũng rất khó trả lời. Hiện giờ, Ban tổ chức tỉnh ủy đã tách khỏi Sở Nội vụ, vậy nên ở Trung ương Ban tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ cũng đang tách nhau và có khả năng đối đầu nhau trong tương lai gần. Tùy thuộc vào việc ông Tổng có mạnh tay bênh chính phủ để làm ông Thủ tướng mất điểm và nhiệm kỳ sau hay không, nhằm tạo điều kiện cho ông Chủ tịch Quốc hội tiến lên chiếc ghế Tổng Bí Thư. Theo một số nhà đánh giá cho biết, có khả năng bà Phạm Thị Thanh Trà sẽ theo phe ông Tổng, bởi bà Trà là thế lực chính trị Nghệ An thuộc nhóm lợi ích của ông Chủ tịch Quốc hội mà ông Chủ tịch Quốc hội thì lại là phe của ông Tổng. Cũng có người cho rằng cách chiếm quyền lực của bà Trà tại Yên Bái có nhuộm màu bàn tay đen khá giống với thượng tầng chính trị họ chơi với nhau. Ông Tổng từng ngồi vào chiếc ghế của ông Trần Đại Quang khi ông Quang bị chết đột ngột bí hiểm. Không biết đấy là trùng hợp ngẫu nhiên hay bởi cách làm chính trị của một nhóm nó vẫn xảy ra theo đúng quy trình như vậy. Có lẽ đó là lời bản đi quá xa Giờ câu hỏi là bà cha sẽ theo ai nếu ông Tổng và ông Thủ căng thẳng với nhau? Chỉ có chờ quan sát mới người có thể biết được và lại công bố cho người dân.